Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 6 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý vị biết ạ, tuần qua một tuần đi ngang tăng giá nhẹ ở cậu vàng. Cậu vàng à, mở cửa ở vùng giá một à, bộ 761 à, tăng trở lại và đóng cửa giá vùng 1781. Trong tuần thì đã có nhiều lần vàng test lên cái khu vực là 1790 1795 nhưng sau đó nhanh chóng bị lực bán mạnh đẩy xuống. Cậu vàng đóng cửa với một uh, cái uh, nến tuần là xanh nhẹ có thể nói đây là một nến chấp nhận được sau một tuần giảm mạnh sau 3 tuần giảm với một nến xanh nhẹ thì nó cho thấy là đà tăng đà giảm hiện nay đã bị phanh lại đấy còn tuần tiếp theo sẽ là tuần quyết định xu hướng của cậu vàng tăng hay là giảm test lại chen rồi mới tăng Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật ờ, và điểm mua bán trong tuần thì chúng ta sẽ điểm qua tin ờ, tuần trước và phân tích những thông tin tuần này. Tuần tới thì thông tin đó như thường lệ là một thông tin rất là mạnh đó là bảng lương phi nông nghiệp. À, tuần trước thì chúng ta có là đầu tuần ngày thứ hai chúng ta có chủ tịch ECB phát biểu à, thì chúng ta biết là chủ tịch ECB à, vẫn à, kiên định với cái đường lối là nới lỏng chính sách tiền tệ chưa gì thay đổi cả à, vào à, đêm ngày thứ ba dạng sáng ngày thứ tư thì chúng ta có chủ tịch Fed điều trần trước Hạ viện thì như chúng ta biết ạ à, cái à, giọng điệu của chủ tịch Fed điều trần trước Hạ viện nó lại có vẻ là mềm mỏng hơn những gì thể hiện trong phiên họp FOMC tuần trước đó. đó chủ tịch Fed có nói đến cái việc uh, lạm phát nhưng nó vẫn uh, một mực khẳng định là lạm phát chỉ là nhất thời. Thứ hai là chủ tịch Fed cũng có nói đến là vấn đề tăng lãi suất của Fed thì không chỉ dựa mình vào chỉ số lạm phát và nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế nữa chính cái sự doa dịu của chủ tịch Fed này nó làm cho thị trường tài chính lại tiếp tục và ờ, có một tuần hứng khởi à, chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thì cũng tăng nhẹ lên mức 62,5 à, doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng thì là giảm rất là mạnh à, à, điều này cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì chúng ta biết là giá nhà tăng rất là mạnh và giá nhà tăng mạnh cũng như số nhà đưa ra bán uh, uh, là nó ít hơn trước rất nhiều thì do vậy doanh số bán nhà của nó giảm thôi à, ờ, dựa cái uh, dự trữ dầu thô của Mỹ tuần qua thì cũng uh, rất là ủng hộ giá dầu tức là âm 7,6 triệu thùng dự kiến chỉ âm 3,6 thực tế là âm 7,6 điều này chứng tỏ là cái nhu cầu tiêu thụ của Mỹ phục hồi rất là mạnh mạnh hơn dự kiến đó là những thông tin cơ bản tuần ờ, vừa qua à, vào ngày cuối tuần thì chỉ số uh, co PCE ờ, tức là chỉ số PCE này là chỉ số lạm phát của Fed dùng để đo lường lạm phát trừ đi giá lương thực thực phẩm và giá vật liệu xây dựng thì tăng nhưng mà cũng tăng tăng khá mạnh đấy tăng 0,5 nhưng thấp hơn một chút dự kiến là 0,6 nói chung là lạm phát hiện nay à, chỉ số PCE này của Mỹ thì vẫn à, đạt hơn 3% cũng là một à, cái mức rất là cao bởi vì Fed thì kỳ vọng chỉ số này chỉ quanh 2% thôi niềm tin tiêu dùng thì giảm nhẹ à, kỳ vọng là 86,5 thì thực tế giảm xuống 85 nói chung là những biến động tuần qua thì không có thông tin nào quá mạnh nhưng uh, nhưng tuần tới thì nó lại khác đấy tuần tới uh, hứa hẹn nó sẽ có biến động mạnh thứ nhất là ngày thứ hai thì uh, chúng ta không có nhiều thông tin thông tin đáng chú ý của chúng ta sẽ là cái thành viên FOMC William phát biểu trong các thành viên FOMC thì cái ông William này khá là quan trọng vì chúng ta biết là ông William này chủ tịch à, Fed của bang New York mà chúng ta biết đấy là mùa bang quan trọng nhất của Mỹ nên tiếng nói nó cũng rất là lớn giống như là bí thư thành ủy Hồ Chí Minh của chúng ta thì gần như là nó rất là lớn so với các vị bí thư khác thì đây cũng tương tự như vậy ông William này có lẽ chỉ dưới ờ, chủ tịch Fed và hai ông phó chủ tịch thôi ngày thứ ba thì ờ, Mỹ chúng ta cũng không ờ, có thông tin gì quá quan trọng cả cũng có một thành viên FOMC phát biểu nhưng ông này thì không không quá quan trọng ngày thứ ba ừ, ngày thứ ba vào lúc 9 giờ tối chúng ta có thông tin niềm tin tiêu dùng nhưng theo tôi thì đánh giá thông tin này nó cũng không ảnh hưởng quá lớn chúng ta sẽ bắt đầu có thông tin mạnh vào ngày thứ tư à, ngày thứ tư thì chúng ta vào lúc 8 giờ 7 giờ 45 chúng ta có thông tin PMI Chicago này à, à, 8 giờ thì chúng ta có doanh số bán nhà đã qua sử dụng này à, dự trữ dầu thô này uh, ờ, ADP 5 farm vào lúc 7 giờ 15 này Nói chung là ngày thứ tư thì chúng ta có khá nhiều thông tin quan trọng Và đặc biệt trong ngày thứ 5 thì chúng ta sẽ có là thông tin về cuộc họp của OPEC à, OPEC cộng tức là ờ, cuộc họp liên quan vấn đề tăng sản lượng và chúng ta chờ đợi xem giá dầu sẽ biến động như thế nào sau cái tuyên bố chung của cuộc họp OPEC được đưa ra Bên cạnh đó thì như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, có chỉ số PMI chỉ số sản xuất PMI IFN này. Nói chung là ngày thứ tư, thứ năm đều có thông tin mạnh. Có ngày thứ hai, thứ ba không có thông tin và thông tin mạnh nhất được đặt tại ngày thứ sáu đó chính là bảng lương phi nông nghiệp, à, tỷ lệ thất nghiệp và cái thu nhập theo giờ kế lại thất nghiệp dự kiến là kỳ này giảm xuống 0,7 số việc làm được tạo mới dự kiến là 700.000 việc làm và cán cân thương mại dự kiến là âm 71 tỷ đô nói chung là chúng ta sẽ chờ đợi xem à, tất cả những thông tin mạnh tuần tới sẽ tập trung vào ngày thứ ba thứ thứ tư thứ năm thứ sáu như vậy là ngày thứ hai thứ ba sẽ là giá vàng và các thị trường tài chính sẽ biến động tuần theo kỹ thuật nhé đó là xét dưới góc độ không thông tin còn bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết về uh, phân tích kỹ thuật đó trước khi điều phân tích uh, cậu vàng và các cặp tiền tệ chúng ta sẽ xét chỉ số DG chúng ta nhìn thấy DG tuần qua cũng là một tuần uh, giảm giá nhẹ của DG không hề có một phiên tăng mạnh test trend gì cả DG giảm giá nhẹ luôn hiện tại chúng ta nhìn thấy uh, DG thì đang uh, nằm xung quanh MA200 Tuy nhiên là MA50 vẫn hoàn toàn nằm dưới MA200 không hề có dấu hiệu cắt lên Điều này hàm nghĩa là DXY vẫn đang trong cái chen xuống giá Đấy Rất nhiều ờ, bạn kỳ vọng là DXY ờ, Cái mẫu hình của DXY là mẫu hình ờ, hai đáy trên chắt tuần Nhưng chúng ta nên nhớ nhé đường viền cổ chưa gãy Nên chưa thể nói được đây là mẫu hình hai đáy Đúng rồi nó có dấu hiệu tạo mẫu hình hai đáy Nhưng mà đường viền cổ của nó chưa phá Đấy còn mô hình hai đáy thì từ khi nó ở quanh 90 tôi đã nói rồi rất nhiều khả năng tạo mô hình hai đáy nhưng đây là khả năng thôi tuần tới chúng ta chờ xem DXY biến động như nào đóng cửa tuần qua của DXY thì nó khá là khó đấy DXY hoàn toàn có khả năng 50 50 là có khả năng đi xuống cũng có khả năng là test trên rồi mới xuống đấy có khả năng là đi xuống 90 luôn từ mốc 918 này hoặc có thể là test trên ở mốc 928 rồi mình đi xuống thì rõ ràng là như vậy là DXY sẽ trở tin Đó, trở tin biến động tuần tới thì nhiều khả năng đầu tuần thì sẽ đi ngang thôi còn trong tuần thì nó sẽ quyết định là đi theo hướng này tương tự cậu vàng của chúng ta đóng cửa ở vùng 1781 này thì cũng có hai khả năng nó xảy ra Đấy, khả năng thứ nhất là cậu vàng có thể lên trở lại vùng giá 184x sau đó test trở về vùng 1800 trước khi tăng lên trở lại trên 1009 hoặc khả năng thứ hai nếu DXY mạnh lên test trên thì cậu vàng có thể test về vùng giá 174x trước khi tăng trở lên vùng 184x và rồi điều chỉnh xuống 1008 trước khi tăng trở lên cá nhân tôi nhé à, nếu nếu xét trên phương diện kỹ thuật và với giá đóng cửa hiện tại thì cậu vàng hoàn toàn có hai khả năng xảy ra nhưng cá nhân tôi quan điểm cá nhân tôi tôi lại thiên về kịch bản 1 tức là tôi thiên về hướng là cậu vàng tích lũy quanh vùng 178x này sau đó sẽ đi lên luôn vùng 184x à, ờ, sau đó điều chỉnh về quanh vùng giá 1800 trước khi tăng mạnh trở lại đây là quan điểm cá nhân tôi nhưng ngược lại quan điểm này nó sẽ sai khi nào khi cậu vàng phá vùng giá 1760 do vậy quan điểm cá nhân tôi tuần tới thì tôi vẫn ưu tiên là xu hướng là mua lên đấy nếu cậu vàng điều chỉnh về thì vẫn ưu tiên xuống mua lên một là cậu vàng vượt nghìn tám thì tiếp tục mua lên hoặc là cậu vàng điều chỉnh về vùng một giá 6x mua lên và sẽ dừng lỗ khi cậu vàng phá qua một ờ, bảy sáu x thì lúc đó sẽ hướng đến mua lên quanh vùng giá là một bảy bốn ờ, mươi cộng trừ năm giá quan điểm cá nhân tôi thì tôi vẫn thiên về hướng là nhịp này là nhịp điều chỉnh của cậu vàng và sau nhịp điều chỉnh này cậu vàng đi lên do vậy ưu tiên chính vẫn là ưu tiên mua lên không hoàn toàn không ưu tiên bán xuống đó là xét dưới góc độ cậu vàng các bạn nhé còn đầu tuần thì rõ ràng là nhiều khả năng không có tin tức thì cậu vàng vẫn sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ của bốn phiên vừa rồi đây thì rõ ràng nếu đầu tuần thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục uh, đặt lệnh mua nhẹ ở vùng giá 73 75 chúng ta dừng lỗ tầm 6 ờ, giá là 67 đó. còn chúng ta vẫn sẽ chốt lời tầm 90 đây là chiến lược đánh ngắn hạn tại phiên ngày thứ hai khi thị trường không có thông tin còn đương nhiên là hướng tuần thì chúng ta vẫn sẽ mua quanh vùng giá 6x thôi 63 65 dừng lỗ là 58 chốt lời thì trước mắt là 1008 vượt 1008 chúng ta sẽ mua tiếp lên để hướng đến vùng giá 174x nếu vụ phá 58 thì chúng ta tạm thời dừng lỗ và chúng ta chờ vùng giá 174x ờ, 173x nhá đó là cái chiến lược của cậu vàng tuần tới tức là cậu vàng đóng cửa tuần vừa qua rất là 50 50 tuần vừa qua đóng cửa dưới 60 rõ ràng cái cửa nó phá xuống Vùng giá 173X này rất là cao Mà nếu nó đóng cửa trên 1800 thì rõ ràng cái xu hướng nó lên đến vùng giá 184X rất là cao Nhưng tuần qua đóng cửa Thật sự cái vị trí đóng ở vùng giá 1 à, 780 này nó là một cái xu hướng rất là 50-50 Thì rõ ràng chúng ta chưa phân tích xa được có lẽ là cậu vàng cũng sẽ đợi cái thông tin tuần tới bởi vì rõ ràng tuần tới nó có hai thì nó có những thông tin rất là mạnh rất là quan trọng đặc biệt là cái bảng lương phi nông nghiệp cuối tuần cũng như tỷ lệ thất nghiệp <coughs> đó là về cái cậu vàng còn về các cặp tiền tệ thì Uzi vẫn đang xuống lên chúng ta lưu ý nhé nhưng rõ ràng Uzi lại đang có cái mẫu hình ngắn hạn là hai đỉnh này đó do vậy Uzi cốt nhất tuần tới chúng ta tránh Đấy. Nếu các bạn hoàn toàn có thể tham gia là bán theo mẫu hình hai đỉnh này chúng ta dừng lỗ nhưng cá nhân tôi thì không đánh giá cao bởi vì thứ nhất là Uzi nó biến động rất là hẹp bán thì được 570 pip nó không bỏ công chúng ta đầu tư do vậy có lẽ Uzi chúng ta đứng ngoài quan sát viên thôi đối với u thì chúng ta lại nhìn thấy xu hướng tăng đấy giá đang test lại chen có lẽ chúng ta chờ khi giá bứt ngược trở lại chen à, vượt qua mấy cái phiên tích lũy này thì chúng ta có thể vào lệnh mua nếu giá u giá nến uh, daily nhé các bạn lưu ý nhé nếu nến daily nhé đóng cửa trên vùng 1.2 350 thì chúng ta mua và chúng ta dừng lỗ 50 pip tức là chúng ta mua đóng cửa trên chen dừng lỗ ở dưới chen và chúng ta chốt lời tầm 150 pip đó là UK điều này đồng nghĩa với việc là USD giảm giá còn đâu uh, U Canada tăng giá thì là U UCAD đi lên đối với ờ, đồng euro thì euro hiện nay đóng cửa nó khá là giống vàng ờ, cơ hội 50 50 tôi nghĩ là chúng ta không nên giao dịch euro bởi vì biến động euro nó nhỏ nhỏ hơn vàng rất là nhiều AU cũng tương tự ờ, EU thôi đối với GU thì tuần qua chúng ta bán ở 1.4 là rất là chính xác giá lên đúng 1.4 rồi tuy chốt lời không đạt kỳ vọng 200 pip nhưng giá cũng xuống được 120 pip chúng ta tạm thời dừng cái ờ, GU ở tuần này ở đây chúng ta chờ thông tin khi có xu hướng rõ hơn chúng ta sẽ đánh tiếp GG cũng vậy thôi nói chung các cặp tiền tệ tuần tới chúng ta chỉ nên giao dịch ờ, uh, cạc thôi còn EU và AU với lại GG, GU thì chúng ta quan sát thêm đó đối với các cặp tiền tệ à, đối với chứng khoán Mỹ thì nhiều bạn uh, có hỏi tôi là lo ngại chứng khoán Mỹ có thể lại uh, gãy trên giả không bởi vì hiện tại thì chứng khoán Mỹ phục hồi rất là mạnh sau khi đóng cửa 33.280 uh, ờ, tuần qua phục hồi 1.200 điểm lên 34.430 À, cá nhân tôi thì đánh giá việc phục hồi này chứng khoán Mỹ chỉ là test chen thôi chưa có gì bất ngờ cả tất nhiên nó hơi mạnh nhưng mà đợt này nó là như vậy đó. À, các bạn có thể nhìn thấy này hiện tuần qua chứng khoán Mỹ test đúng chen 34.500 à, Chen tuần tới thì hợp à, nhất kháng cự của nó sẽ nằm ở điểm này à, 34.600 Do vậy với mức giá hiện tại thì chỉ số Dow Jones có thể tăng giá tầm 150 giá trước khi đi xuống là bình thường Tôi cũng không bất ngờ Mà chưa kể nếu nó sai số uh, nữa Nên do vậy nếu các bạn mà tham gia uh, bán chỉ số Dow Jones ok Chúng ta hoàn toàn có thể bán ở 34.500, 34.600 chúng ta dừng lỗ là 35.200 không vấn đề gì cả dừng lỗ 500 giá bởi vì nếu Dow Jones nó quay xuống thì rõ ràng với mốc 31.000 là chúng ta có thể chốt lời tầm 4.000 à, giá hơn 4.000 giá thì việc dừng lỗ 5 700 giá là bình thường các bạn có thể giảm khối lượng đi còn nếu không thì các bạn có thể chọn đứng ngoài còn đối với chỉ số ờ, Nasdaq thì nó có một chút là rất nhiều bạn hỏi tôi là nó break out cái ờ, nêm tăng này thì nó có tăng tiếp không à, thật sự các bạn nhé những trường hợp breakout lên vẫn có nhưng đây là breakout giả bởi vì nguyên tắc nêm tăng trước đó là một xu hướng tăng thì chỉ có breakout xuống mới đúng chiều breakout lên sẽ breakout giả breakout giả đồng nghĩa việc một là chúng ta đứng ngoài xem hai thì là không làm gì chứ còn hoàn toàn không phải mua lên các bạn nhé chúng ta chỉ chờ breakout cạnh dưới chúng ta mới bán xuống theo thế thôi còn breakout lên chúng ta chọn phương pháp đứng ngoài bởi vì đây là một trận đánh giả có thể là một tín hiệu lên giả vì thị trường tài chính thì thiên biến vạn hóa việc mà big boy tạo ra những cái uh, trạng thái breakout giả để lừa nhà đầu tư và không chỉ như lừa nhà đầu tư là ít kinh nghiệm đâu hoàn toàn những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm một những nhà đầu tư rất là sành sỏi trên thị trường phân tích kỹ thuật nhưng mà vẫn bị lừa bởi vì những cái kèo breakout này nguyên tắc breakout là breakout để lên cơ nhưng mà đây lại là vi phạm cái mẫu hình đó bởi vì cái mẫu hình uh, nêm tăng trước đó một xu hướng tăng đây lại là mẫu hình đảo chiều không phải là mẫu hình breakout tiếp diễn các bạn lưu ý điều đó nhé có lẽ Nasdaq chúng ta chờ thêm tín hiệu thôi chỉ số SP500 thì lập đỉnh đúng lập đỉnh nhưng mà rõ ràng SP500 vẫn đang đi trong cái kênh giá này chưa thoát ra ngoài kênh giá do vậy chúng ta cũng chưa có vấn đề gì cả tuần tới thì chúng ta có thể chờ đợi SP500 có thể tăng giá tầm 30 giá nữa 3 40 giá nữa là test cạnh trên kênh giá thôi cá nhân tôi không đánh giá cao nếu chỉ số Dow Jones đã hình thành xuống giảm thì chỉ số SP500 và Nasdaq sớm muộn nó cũng sẽ là đi theo khi nào ba chỉ số đồng thuận giảm thì lúc đó thị trường mới giảm được các bạn nhé còn đối với uh, má dầu thì tuần qua dầu uh, tại phiên ngày thứ tư đã hình thành mẫu hình đảo chiều đá ra cây nến à, búa đảo chiều tuy nhiên ngày thứ năm thứ sáu lại tiếp tục tăng giá à, điều này có lẽ là dầu sẽ chờ đợi cuộc họp OPEC tuần tới vào ngày thứ năm à, hôm đó là OPEC họp cả ngày các bạn nhé và sau phiên họp thì OPEC sẽ ra tuyên bố chung à, là tăng sản lượng tăng bao nhiêu lúc đó thị trường phản ứng và chúng ta chờ đợi xem có lẽ dầu cá nhân tôi thì thiên về hướng là tạo đỉnh rồi nhưng mà hoàn toàn có thể break out giả đỉnh để lừa mọi người vào Ờ, hit top lot trước khi quay xuống thôi có lẽ chúng ta chờ cái ờ, thông tin từ cuộc họp OPEC vào ngày mùng 1 tháng 8 trước khi chúng ta đưa ra quyết định cái gì cũng vậy thôi tăng thì không thể tăng mãi và giảm cũng không thể giảm mãi dầu đã giảm tăng từ mức âm đi lên rồi nên hiện nay tăng một mạch lên 70 thì cái việc nó giảm là chắc chắn vấn đề là lên thêm một hai đô nữa giảm hay là giảm luôn chúng ta phải chờ thôi có lẽ thị trường đang chờ đợi của OPEC vào tháng 8 đó là đối với mã dọc đối với thị trường tiền điện tử thì chúng ta nhìn thấy nhé à, khá nhiều bạn có hỏi tôi là cái việc ờ, BTC đang hình thành mô hình vai đầu vai đúng không ờ, tôi nói với các bạn là cái mẫu hình này không phải là mẫu hình vai đầu vai các bạn nhé hiện nay thì đúng là BTC đang đối xứng chính xác là đang hình thành mẫu hình đối xứng là MA50 đã cắt MA200 tức là giao cắt vàng đã xuất hiện thì BTC tiếp tục xuống giá đấy xuống giá thì đúng mô hình đối xứng của nó đúng nhưng mà đây không phải là mô hình uh, vai đầu ba còn hiện nay thì BTC là đang đi trong cái tích lũy trong cái mô hình cờ chữ nhật thì đúng rồi và nguyên tắc cờ chữ nhật thì phá xuống thôi đó với cái mức đối xứng này thì cái việc uh, ờ, BTC giảm giá là đương nhiên cái mốc 18 20 ngàn BTC tìm về là chắc chắn vấn đề là về luôn hay không và bao giờ về thì tôi không biết <laughs> cá nhân tôi ạ thì nếu sử dụng chắt tuần nhé đấy nếu sử dụng chắt tuần ạ thì cá nhân tôi nghĩ là BTC sẽ cần khoảng 3 ờ, tuần nữa đấy chúng ta nhìn à, mọi cái à, nếu khi nó đã đối xứng thì cái thời gian của nó cần đối xứng cân đối nhau Đấy. bên này 1 2 3 4 5 uh, 5 nến rưỡi trước khi phá xuống cộng với hai nến rưỡi tức là 8 nến như vậy bên này sẽ 1 2 3 4 5 Đấy, hoàn toàn là cần 3 tuần nữa thì sẽ về vùng giá 20 ngàn Tức là trong vòng 3 tuần này giá đi nào tôi không biết Đấy, nhưng cá nhân tôi phán đoán khoảng 3 tuần nữa nếu các bạn mà muốn mua BTC thì có lẽ chúng ta chờ đợi thôi tầm giữa tháng 8 15 đến 20 tháng 8 sẽ có nhịp về 18 20 nghìn còn tất nhiên bây giờ nó sẽ lên lên xuống xuống nó khá là loạn trưởng nhưng cá nhân tôi vẫn thiên về hướng xuống nhưng mà điểm bán thì không có đâu bạn nhé bởi vì khu vực này là khu vực điểm bán quá lâu rồi tất nhiên là nếu bạn đánh ngắn hạn chết đinh ăn 1.000 giá 2.000 giá tôi không nói nhưng cá nhân tôi thì tiền điện tử nó biến động rất mạnh do vậy một hai nghìn giá đối một hai phần trăm đối với BTC nó rất là hên xui tôi sẽ không phân tích những kèo hên xui như vậy nếu BTC hồi lại tầm 40 ngàn 40 41 ngàn các bạn có thể bán về dừng lỗ 43 ngàn thì được Đấy, hoặc là nếu BTC phá xuống đó, đóng cửa dưới 30 ngàn các bạn có thể bán theo dừng lỗ 2 ngàn giá chốt lời 4 5 ngàn giá thì được chứ còn giá hiện tại dao động 32 33 ngàn thì cá nhân tôi không khuyến nghị mua bán gì cả tôi tôi chỉ khuyến nghị quý vị là nên chờ khi nào BTC về 18 20 ngàn chúng ta có thể mua lên để chúng ta ăn sóng hồi thực ra là sóng hồi thì các bạn nhé nếu BTC về 18 20 ngàn cũng chỉ có thể hồi lên tầm 40 45 ngàn thôi cá nhân tôi thì đỉnh của chu kỳ này BTC có rồi đấy 65 ngàn là đỉnh rồi đấy thì tôi nhận định là nó phải rơi vào tầm năm sau cơ và tôi thì kỳ vọng là BTC sẽ về vùng giá là 10 13 ngàn đấy mới là chu kỳ đáy chu kỳ sau và nó sẽ đi theo chu kỳ halving 4 năm hiện nay nó chưa xuất hiện nên nói nó bằng thừa thôi đó là về BTC các bạn nhé đợt này thì BTC thì đang mạnh hơn các cặp à, tiền điện tử ăn coi đó. đối với ETH thì xuống xuống giá nó rõ hơn BTC đó. tuần tới thì hiện nay ETH đang ở 1.800 quanh 1.800 cá nhân tôi thì chờ đợi là ETH sẽ vừa vùng giá là 1000 1002 đây sẽ khu vực các bạn có thể mua mạnh để chờ mùa sau khi về vùng giá ngàn ngàn hai này thì ETH hoàn toàn có thể quay trở lại vùng giá là 3.000 thậm chí là 3.000 rưỡi BCH cũng tương tự như vậy thôi tôi chờ đợi BTC BCH về vùng giá là 250 300 hiện nay giá đang 450 nếu BCH về vùng giá này các bạn có thể mua rất là mạnh được bởi vì một cái mức phục hồi trở lại x3 là tầm 750 800 là trong tầm tay nếu BCH về đối với Binancoin ờ, BNB thì tôi vẫn giữ quan điểm thôi à, khi binan về BNB về 190 đó, 190 thì các bạn có thể mua à, chúng ta lưu ý tại thời điểm này BTC về đâu nhé trường hợp xấu thì Binance Coin có thể về 130 nếu mà BTC về 18.000 có lẽ Binance Coin sẽ về 130 ở ờ, mức 130 này sẽ là một mức mua rất tốt bởi vì các bạn có thể mua để kỳ vọng tăng trở lại 400 400 rưỡi tức là tăng x3 đấy x3 x4 đó cũng rất là khủng khiếp đó đối với má Ripple này thì ờ, XRP thì tôi vẫn giữ quan điểm thôi tôi vẫn giữ quan điểm là thị trường sẽ rơi về vùng giá quanh 0.4 để quý vị mua nhé và chúng ta kỳ vọng sau đó giá sẽ ít nhất là tăng trở lại một tức là cũng gần x3 đó là toàn bộ cái ờ, xu hướng nhận định thị trường ờ, tài chính tuần tới chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công